đây chính là khu vực 3D để chúng ta có thể hình dung được căn nhà của chúng ta tương lai như thế nào thì ở khu vực này chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin ở trên khu vực Voto App này à đầu tiên thì ờ, để cho anh nói lại một chút về ờ, khu vực vị trí thì chúng ta thấy là vị trí của Maturi Central Point cũng như View Grand Park thì thực sự vị trí này đây là vị trí gần như là cung cấp ờ, nhà ở cao cấp cho ba trọng điểm lớn của khu vực thành phố phía đông đó là chính là thành phố Thủ Đức như gần đây thì dông có biết là nhà nước mình đã thông qua chủ trương thành lập thành phố ờ, thủ đức là bao gồm quận 9, bao gồm uh, quận 2 và bao gồm thủ đức đó thì sẽ có 6 cái trọng điểm sáng tạo chính cho cái thành phố thủ đức này thì riêng cái vị trí của Vinhome Park đã cung cấp uh, nhà ở và đặc biệt là Mastery Senior Boy là cung cấp gọi là nhà ở cao cấp cho ba trọng điểm chính đó chính là gì ạ là làng đại học ở làng đại học chúng ta có hơn 55.000 sinh viên thì trong đó cũng sẽ có rất nhiều những sinh viên có điều kiện và thực tế thì những ờ, bạn sinh viên này thì ờ, hiện nay thì có một số bạn sinh viên ờ, xuống gần như cái khu vực Gia Hòa ở gần khu vực quận 9 này để ở với một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn thì tương lai mấy bạn chỉ mất 10 km thôi để mấy bạn có thể tiếp cận được uh, Mastery Point hoặc là những bậc phụ huynh cha mẹ chúng ta đang ở Vũng Tàu có con gái học ở đây thì cũng có thể là có những cái ngôi nhà nằm ở cái phần giữa để mà con cái họ có thể đi học xong trở về nhà và họ cũng có thể đến thăm con cái hoặc là chúng ta mất 6 km để chúng ta đến một trọng điểm sáng tạo thứ hai đó chính là khu công nghệ cao và hiện nay thì thực sự mà nói thì sau cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì cái rất nhiều những cái công xưởng của thế giới bắt đầu là chuyển về Việt Nam thì sẽ chuyển về khu vực gọi là uh, khu công nghệ cao này rất là nhiều và chúng ta sẽ có một trọng điểm sáng tạo thứ ba đó chính là khu Tam Đa thì đây là vị trí cực kỳ gọi là cực kỳ đắc địa và chúng ta phải nhìn View Rembrandt với một cái góc nhìn đó chính là khu nó gọi là khu đô thị vệ tinh nhưng là không biết là Châu có biết khu Phú Mỹ Hưng không ạ? Ừ, dạ. Đúng rồi, thì Phú Mỹ Hưng thực ra là cách đây khoảng 20 năm về trước Phú Mỹ Hưng là khu đô thị vệ tinh. Thì bây giờ ngày nay Phú Mỹ Hưng đã phát triển cực kỳ đầy đủ thì cư dân trong đó là chúng ta gần như là mỗi cuối tuần chúng ta gần như là chúng ta ở trong khu đô thị và chúng ta không cần có cái nhu cầu chúng ta về quận nhất tại vì những cái nhà hàng sang trọng nhất những cái quán ăn sang trọng nhất hay những quán bar quán uh, beer club đều nằm ở phú mỹ hưng do đó thì cư dân họ gần như họ sống trong những cái khu đô thị vệ tinh này và giả sử cư dân của phú mỹ hưng có nhu cầu muốn gọi là về quận nhất họ chỉ mất 30 phút thôi tương tự như ở đây tương tự như ở đây thì nếu cư dân của Mastery Central Point muốn về trung tâm quận nhất chúng ta chỉ mất 6 km chúng ta ra ngay trạm metro trạm metro số 1 và chúng ta lên metro chúng ta đi khoảng 15 phút chúng ta đã tiếp cận được trung tâm quận nhất và cái hay của một khu đô thị vệ tinh đó là gì ạ chúng ta phát triển được ở những vùng đất mới cho nên chúng ta có thể quy hoạch lại từ đầu và khi chúng ta quy hoạch lại từ đầu giả sử ví dụ như chúng ta xác định được ở đây chúng ta có 100.000 cư dân chúng ta xác định được chúng ta phải đặt bao nhiêu trường học chúng ta phải đặt bao nhiêu mảng xanh bao nhiêu diện tích mặt nước bao nhiêu diện tích gọi là diện tích uh, thương mại hoặc là chúng ta phải đặt uh, những cái trung tâm thương mại ở đâu thì đó là những cái mà chúng ta không thể làm được ở những khu đã phát triển ví dụ như chúng ta không thể làm được điều đó như ở khu vực gò vấp hay những cái khu vực tại vì chúng ta không thể đền bù giải tỏa được nhưng khi ra những khu vực uh, mới như thế này chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó và đó chính là cái môi trường sống tương lai mà người ta đang nhắm tới và thực sự hiện nay thì thì khi mà covid xảy ra thì người ta bắt đầu người ta tìm về những cái khu vực sống xanh sạch và văn minh hơn đó. và như hồi nãy thì có hứa với châu là chúng ta bắt đầu là chúng ta nói về cái ngôn ngữ thiết kế của dự án đúng không ạ thì đây ở đây ở đây thì chúng ta sẽ ở đây chính là cái khu vực này chính là cái khu vực mà chúng ta gần như là từ ban công nhà của chúng ta chúng ta có thể nhìn về toàn bộ khu vực uh, cảnh quan nội khu đây là một cái thiết kế gọi là thiết kế của tương lai với những cái hồ bơi phi thuyền mà chiều dài thì uh, phải hơn 60 mươi mét vượt qua cái tiêu chuẩn Olympic và nếu bình thường mình thấy những cái hồ bơi hình tròn hoặc là hình chữ nhật thì ở đây sẽ là những cái hồ bơi nó bo theo kiểu ngôn ngữ rất là hiện đại phi thuyền và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái khu vực cảnh quan đẹp hoặc là chúng ta có cái hồ gọi là hồ jacuzzi hồ hai tầng nằm ở đây và từ ngay ban công tòa nhà của chúng ta khi chúng ta nhìn xuống sẽ là một cái ngôn ngữ mà nó gần như nó thôi thúc những người dân của chúng ta chúng ta gọi là xuống dưới để chúng ta thưởng ngoạn rồi trong những cái khu vực à, tiện ích ở đây như là khu vực tiện ích ở trong nhà chúng ta sẽ có những cái sảnh lobby và các kỹ sư thiết kế á, khi mà bắt đầu là tìm hiểu khu vực thì bắt đầu là à uh, chúng ta nhắm đến đối tượng là những cái gia đình trẻ tại vì những gia đình trẻ sẽ bắt đầu là thích những cái cuộc sống gọi là hiện đại hơn thì cái ngôn ngữ thiết kế đây là ngôn ngữ thiết kế đa lớp thiết kế đa lớp là gì tức là trong cùng một không gian chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái hình khối khác nhau và rất là nhiều những uh, nguyên vật liệu khác nhau như ở đây chúng ta thấy gì chúng ta có đá chúng ta có gỗ chúng ta có kim loại chúng ta có rất là nhiều những cái để làm mà tạo thành một cái sự thiết kế nổi bật hoặc là như cái khu vực phòng gym đây phòng gym cũng cùng một cái ngôn ngữ thiết kế nó gọi là ngôn ngữ thiết kế đa lớp chúng ta thấy một cái phòng gym rất là hiện đại và ờ, cái cái cái thiết kế nó rất có chiều sâu và nổi bật và được kết hợp bởi rất nhiều những cái đường hình bo tròn hình vuông hình chữ nhật từ những cái màu sắc của thảm màu sắc của gỗ hoặc là màu sắc của đá thì tất cả nó tạo thành một cái không gian thiết kế cực kỳ nổi bật và cái ngôn ngữ này nó cũng được xuyên suốt cho toàn bộ dự án như ở đây chúng ta sẽ thấy là cùng một cái ngôn ngữ thiết kế cho khu vực phòng trò chơi cho trẻ em thì với cái thiết kế này là thiết kế của Studio HBA là đơn vị mà chuyên thiết kế cho các khách sạn năm sao á thì chúng ta thấy là cái cuộc sống của chúng ta thực sự nó sẽ trở nên nó đáng sống vô cùng đó và chúng ta sẽ có những cái uh, những cái video clip để chúng ta xem được toàn cảnh dự án và đây là cái tầm view tuyệt đẹp của dự án đến cái khu thấp tầng uh, đến khu vực hồ cảnh quan 36 ha cũng như sông Đồng Nai và sông Tắc để mà cư dân chúng ta có thể hình dung được cuộc sống tương lai của chúng ta như thế nào tuyệt vời Bây giờ mình có thể ờ, lên xem căn hộ mẫu không ạ? À? Minh Châu rất là tò mò Đúng khi mà những cái thiết kế này được đưa vào sản phẩm thật thì thế nào? đúng và chúng ta sẽ không chờ lâu nữa sẽ mời châu lên khu vực nhà mẫu để chúng ta có thể xem uh, căn nhà thực tế của chúng ta trong tương lai như thế nào xin mời châu ở khu vực nhà mẫu thì chúng ta sẽ có 3 nhà mẫu thì hiện nay là sẽ đưa Minh Châu đi xem à, nhà mẫu đầu tiên nó là căn hai phòng ngủ ừ. diện tích uh, à, tiêm tường nó khoảng 74.43 mét vuông dạ. điểm đặc biệt của nó là chúng ta sẽ có 3 phòng là đều có view hai phòng ngủ hai bên và phòng khách ở giữa là đều có view thì đây chính là căn hộ thực tế bàn giao khi mà chúng ta nhận nhà chúng ta sẽ nhận căn nhà y chang như vậy những gì chúng ta thấy là những gì chúng ta nhận được đó thì thứ nhất là cái không gian ờ, của phòng khách là độ cao trần là lên đến 2 mét 2,9 cho đến 3 mét cho nên chúng ta sẽ có một cái không gian cực kỳ thoáng và khi chúng ta nhìn ra ban công á thì mặc dù cái ban công là cao một mét tư theo tiêu chuẩn của nhà nước tuy nhiên ban công làm bằng kính cho nên là ngay khi chúng ta ngồi cái trong cái sofa ở nhà chúng ta sẽ có một cái view toàn diện ra bên ngoài khu vực ờ, biển hồ rất là đẹp và những cái khu vực uh, bàn giao bên đây bàn giao về bếp bàn giao về nhà vệ sinh đây là những gì thực tế mà sau này khi mà chúng ta nhận nhà chúng ta sẽ thấy được Căn hộ thứ hai đó chính là căn 1 ờ, cộng 1 Đây là căn mà rất nhiều khách hàng ưa thích ờ, Với diện tích là 53,78m2 Và căn này thì chủ đầu tư cũng đưa nội thất vào để mà khách hàng có thể cảm nhận được ở sau này khi mình đề co sản phẩm sẽ như thế nào thì ở căn này thì anh sẽ nói kỹ hơn về từng hạng mục sản phẩm ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có cửa là cửa hai cánh đây cửa hai cánh và thứ nhất là người ta nói gì ạ nhà cao cửa rộng cho nên là thông thường ở những dự án mà cao cấp mới dùng đến cửa hai cánh và cửa hai cánh này khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta khi chúng ta làm nội thất thì rất là tiện và thông thường trong những ngày bình thường chúng ta dùng chúng ta có thể khép một cánh lại rồi điểm mạnh thứ hai là gì ạ bằng dao half lê half lê là khóa khóa thông minh half lê và khóa thông minh Haplan này thì nó sẽ có ờ, những cái chức năng tức là tại sao một cái khóa thông minh của Haplan nó khác một cái cái khóa thông thường đó là bởi vì nó sẽ có những cái tính năng ví dụ như là uh, cảm biến nhiệt chỉ cần nhiệt độ trong phòng mà từ 60 độ C đổ lên thì tự động cửa sẽ tự động mở tức là trong trường hợp cháy nổ là khóa này rất là thông minh sẽ tự động mở hoặc là hiện nay khi mà trộn công nghệ họ có những cái thiết bị rồi là sốc điện và họ chỉ cần họ họ sốc họ sốc điện qua thì cái cái cửa nó sẽ bị bị phá thì bản thân khóa Happlay lúc nào cũng có cái chức năng là chống sốc điện hoặc là nếu mà bản thân uh, bản thân châu khi mà chúng ta ở căn hộ chúng ta sẽ có một cái sự phiền toái nhẹ đó là gì khi chúng ta về nhà chúng ta bấm password thì những cái người hàng xóm đi ngang qua nhà chúng ta chỉ cần nhìn liếc qua à sáu bảy tám chín là họ biết là họ biết là họ vô nhà nhưng khóa uh, à, Hafle sẽ có là chúng ta có thể gõ một cái random password ví dụ như là bốn năm ba hai sáu bảy tám sáu bảy tám chín thì vẫn nhận diện được cái dãy số sáu bảy tám chín của mình để mở cửa nhà do đó là bảo mật và rất nhiều những cái tính năng khác uh, vào khu vực này đây Ờ, bàn giao bàn giao thì chúng ta sẽ có bếp và khu vực bếp này á thì sẽ được bàn giao toàn bộ là háp lê đồ của háp lê và háp lê là hàng của đức và khi chúng ta nói về đức là chúng ta nói về chất lượng chất lượng và chất lượng bồn rửa này là cũng đặt âm thì với những cái bồn rửa âm á, nó sẽ hơn những cái bồn rửa mà nằm gọi là nằm nằm lên trên mặt này là về độ vệ sinh khi mà chúng ta có những cái bồn rửa mà mà nằm lồ trên lên trên bề mặt này nè thì những cái chúng ta dùng lâu ngày sẽ có những cái vi khuẩn bám vào rất là nhiều khi chúng ta để bồn rửa âm á, thì nó sẽ gọi là vệ sinh hơn à, mặt bếp này cũng được làm từ solid surface solid surface này nó là đá nhân tạo và hiện nay là cái solid surface nó được sử dụng cực kỳ phổ biến trong các resort năm sao tại vì sao tại vì thứ nhất là nó sẽ bao gồm 70% là khoáng đá và 30% còn lại là acrylic acrylic là một chất nó làm trơn bề mặt cho nên là những cái bề mặt này nè hoàn toàn là nó tức là nó phẳng và nó nhẵn đến mức là